Và chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên các em nhé. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1 của chúng ta như sau. Giải các phương trình sau. Phương trình đầu tiên là gì? Phần A, trị tuyệt đối của 2x-1 bằng trị tuyệt đối của x cộng với 3. Trị tuyệt đối của 2 Đấy các em nhìn này. Phương trình này, một là các em làm theo cách này hai là các em làm theo cách này thì nếu như làm theo cách này thì bình phương hai vế lên nó sẽ trở thành phương trình bậc 2 đúng chưa còn lại làm theo cách này thì nó sẽ trở thành hai cái phương trình bậc nhất ok chưa bây giờ thầy sẽ làm theo cách số 1 nhé cho nó đơn giản phương trình bậc nhất thì uh, à, các em uh, à, tính ra được luôn đúng chưa vậy thì đối với ví dụ số 1 Chúng ta sẽ có phần A như sau. Thầy viết lại trị tuyệt đối của 2x trừ 1 bằng trị tuyệt đối của x cộng 3. Viết lại đề. Trường hợp số 1. Ừ, biến đổi tương đương luôn nha. 2x trừ 1 bằng x cộng với 3 hoặc là 2x trừ 1 bằng trừ của x cộng 3 đó chuyển vế phá ngoặc chuyển vế và đổi dấu thì chuyển vế sang và chúng ta rút gọn luôn phương trình đầu tiên còn lại là x đây trừ 1 chúng ta chuyển sang thành cộng 1 x bằng 4 ok chưa thế còn phương trình số 2 phương trình số 2 là gì phá ngoặc ra sẽ là trừ x trừ 3 2x trừ 1 mà chúng ta chuyển sang nhá trừ x chuyển sang sẽ thành là cộng x Đây sẽ là 3x Đúng chưa? Đây là trừ một chuyển sang là cộng một Cộng một kết hợp với trừ ba Vậy đây sẽ là trừ hai Đó, biến đổi tương đương tiếp Tương đương với x bằng 4 Chúng ta giữ nguyên Phương trình thứ hai 3x bằng trừ hai Khi đó x sẽ bằng trừ hai phần trừ hai phần ba Ok rồi, đến đây và à, đây chính là nghiệm của phương trình này và chúng ta kết luận kết luận vậy phương trình có nghiệm là x bằng 4 hoặc là x bằng trừ 2 phần trừ 2 phần 3 ok chưa Vậy là phần A của chúng ta đã giải quyết xong Tiếp tục chúng ta sẽ đến một phần nữa đó là phần B và chúng ta cùng chuyển sang phần B xem là phương trình của chúng ta là gì các em nhé. Chúng ta cùng chuyển sang phần B.